Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng để chuẩn bị tháng 6 năm 2023, bắt đầu khởi công. Đây là một dự án lớn và trọng điểm, đi qua 3 tỉnh thành phố. Bởi vậy, công tác giải phóng mặt bằng là vô cùng quan trọng, đánh dấu bước đầu tiến độ của dự án. Vậy hiện tại, công tác này đã được triển khai đến đâu?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 là Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội. Trong đó, chiều dài của dự án qua Hà Nội là 58,2 km, Hưng Yên là 19,3 km và Bắc Ninh là 25,6 km và tuyến nối dài 9,7 km. Với tổng mức đầu tư là 85.813 tỷ đồng, dự án được thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027 đây là dự án trọng điểm quốc gia, được chính phủ, quốc hội rất quan tâm, tạo mọi điều kiện, đồng thời cũng đòi hỏi rất cao về tiến độ thực hiện. Dự án được triển khai theo 7 dự án thành phần, vận hành độc lập, bao gồm có 3 dự án thành phần được thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư bằng vốn đầu tư công, 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành bằng vốn đầu tư công một dự án thành phần đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương pháp đối tác công tư. Theo tính toán, Hà Nội sẽ cần tới 741 hecta đất để thực hiện dự án. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 7 quận huyện, bao gồm có Sóc Sơn, Mê Linh, Đàn Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thành ngoài, Thường Tín, và khoảng 14.600 phần mộ trên địa bàn 7 quận, huyện sẽ phải di rời để phục vụ thi công dự án. Tính đến tháng 11, các quận huyện của Hà Nội đã cắm được hơn 2.000 trên tổng số 2.700 cọc mốc giải phóng mặt bằng, tương đương 36 km của dự án. Con số này đạt gần 70% chỉ tiêu và được hoàn thành vào giữa tháng 12 năm 2022. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã hoàn thành phê duyệt chỉ dưới đường đỏ 5 trên 5 đoạn, với tổng chiều dài là 58,2 km. Việc di rời hàng vạn ngôi mộ là việc khá phức tạp trong dự án nhưng được các quận huyện đã được người dân đồng tình di chuyển để nhường đất cho dự án. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, các đơn vị tập trung khảo sát, lập, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần. Dự kiến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cả ba dự án thành phần vào ngày 9 tháng 1 năm 2023. quyết tâm bảo đảm tiến độ đến tháng 6 năm 2023 khởi công dự án. Chính quyền thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến tháng 6 năm 2023 sẽ bàn giao 70% mặt bằng sạch cho dự án. Hết năm 2023 sẽ bàn giao 100%. Tuyến đường vành đai 4, đoạn đi qua huyện Mê Linh, có chiều dài 11,2 km. Tiến độ thực hiện dự án đang rất khẩn trương, nhằm đạt mục tiêu hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Dự án trước quý 3 năm 2023 tổ chức bàn giao từ 60 đến 70% diện tích đất đã giải phóng mặt bằng trước quý 3 năm 2023 và bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong quý 4 năm 2023. Huyện Thanh Oai có 6 xã có đường vành đai 4 đi qua với chiều dài khoảng 7,9 km. Huyện xác định thực hiện tốt dự án đường vành đai 4 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Theo tinh thần nghị quyết số 15 NQTVK về phát triển thủ đô. Đoạn tuyến vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn huyện Đan Phượng có mặt cắt 120m, hướng chiều dài là 6,3 km đi qua 5 xã, dự kiến thu hồi giải phóng mặt bằng 75 hecta, trong đó có 2,5 hecta đất ở của 141 hộ gia đình. Đáng chú ý, có tới hơn 2.100 ngôi mộ trong diện tích cần di chuyển phục vụ dự án. Đường vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín dài khoảng 9 km, đi qua địa phận 9 xã, ước tính phải thu hồi đất là 118,71 hectare bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 2.001 hộ, cá nhân 14 cơ quan tổ chức, tái định cư 236 hộ, di chuyển 4.224 ngôi mộ tại năm xã. Nhận bàn giao chỉ dưới đường đỏ tuyến vành đai 4, đoạn từ quốc lộ 1A đến cổng Mễ Sở, tỷ lệ 1 trên 500. Còn với tỉnh Hưng Yên, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có 19,3 km, nằm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cụ thể là 4 huyện, gồm có Văn Giang 8,4 km, Khoái Châu 1,5 km, Yên Mỹ 2,6 km, Văn Lâm 6,8 km. Phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư là 3.740 tỷ đồng, dự kiến lấy từ nguồn ngân sách trung ương. Hiện tại, địa phương cũng đã hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 4 và bàn giao mốc cho Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang, Hoài Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm để tổ chức giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt báo cáo khả thi các dự án thành phần trong tháng 1 năm 2023, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình trong tháng 5 năm 2023. Khâu lựa chọn nhà thầu xây lắp phải hoàn thành trước ngày 28 tháng 6 năm 2023 để đảm bảo khởi công dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 theo kế hoạch. Còn đối với Bắc Ninh, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn ba huyện là Gia Bình, Thuận Thành, Quế Võ và thành phố Bắc Ninh với tổng chiều dài khoảng 35,3 km, gồm có 25,6 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nhánh kết nối vành đai 4 với đường cao tốc Nội Bài Hà Long. tổng vốn đầu tư vành đai 4 tại Bắc Ninh là 5.274 tỷ đồng. Đến nay, các huyện của Bắc Ninh có dự án đi qua đã thành lập Hội đồng Giải phóng mặt bằng, hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính, thống kê sơ bộ nhu cầu sử dụng đất, đề xuất khu tái định cư. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của đường vành đai 4 vùng thủ đô. Nhìn chung, với giai đoạn giải phóng mặt bằng này, các tỉnh, thành phố có dự án đi qua vẫn đang rất quyết liệt triển khai,